là một chiếc xe bản máy dầu 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Mỹ và nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn và bây giờ thì tôi ờ, xin phép được đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi mỗi một video giới thiệu xe của chúng tôi thì thông thường nó dài khoảng từ 20 cho đến 30 phút cơ đấy cho nên quý vị và các bạn cố gắng dành thời gian theo dõi và chúng tôi quay kỹ như vậy là để quý vị xem thật kỹ sau đó chúng ta đưa ra cái quyết định à, thật chính xác của mình để đỡ mất công cho quý vị các bạn ở xa nhé đấy, đấy chúng ta thấy rằng là cái form dáng của nó rất là đẹp luôn rất là hầm hố đấy với chiếc xe này thì nó phù hợp với anh chị em chúng ta Ờ, đi công trường, công trình hay là quý khách hàng chúng ta ở các cái vùng à, có cái đồi núi cao đấy thì đi chiếc xe này khá là tiện luôn đấy, hoặc là chúng ta đi có những cái chuyến đi xa dài ngày đi cả gia đình đi đông người đấy thì sự lựa chọn là chiếc xe Ford Everest này là hợp lý nhất luôn bởi vì cái khoang à, lái của nó rất là rộng rãi hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba thì chúng ta thấy rằng là có thể nói là rộng nhất trong các cái dòng xe 7 chỗ ngồi 8 chỗ ngồi Đấy. vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ thì tôi xin phép được uh, quay từng phần uh, chi tiết chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi trước hết là cái mặt cabo phía trước Đấy, chúng ta thấy rằng là cái mặt cabo phía trước chúng ta thấy sơn của của nó còn rất là đẹp luôn rất là bóng luôn đấy quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chúng ta cũng sử dụng ngay không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào đấy sản xuất năm 2007 cho nên là cuối 2007 cho nên chiếc xe này đã có một cái form mới rồi đấy cái cụm đèn pha phía trước à, rất là đẹp luôn đấy rất là trong không có dấu hiệu gì của sự hoen ố cả đây cái mặt nạ phía trước à, nhìn rất là hầm hố đây đấy nó là đặc trưng của xe kho luôn đấy cái à, mặt à, ga lăng tản nhiệt phía trước của nó à, đã được à, lên form mới rồi rất là đẹp đấy cái cụm đèn pha bên lái này cũng vậy rất là trong rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự bạc màu ở đây quý vị nhá đấy mà chúng ta thấy rằng là à, chủ nhân người ta cũng đã đầu tư thêm một cái bộ tem thể thao kia rồi đấy nhìn rất là trẻ trung rất là thanh lịch rất là thể thao Đấy. tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe này đó đó thấy như vậy và bây giờ thì tôi đi vào cái phần tiếp theo đó chính là cái khoang lốp phía trước bên lái đấy chúng ta thấy đây đấy là cái cái sơn phủ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đấy và cái khoang lốp này cũng còn rất là sáng luôn đặc biệt là cái lốp à, bên lái phía trước này ta lông của nó còn khá là dày luôn đấy với cái lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mới phải nghĩ đến việc thay lốp đấy là cái la răng phía trước của nó đây vẫn là sơn zin của nhà sản xuất đấy, chưa bị uh, phẩy sơn ở đây nếu chúng ta phải uh, à, sơn nội ở đây thì chỉ đi một thời gian nó bạc màu vàng rất là xấu luôn đấy tiếp theo nữa là cái khoang lốp uh, phía sau đấy thấy là sơn sần của nhà sản xuất đây vẫn còn sáng choang luôn chưa có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây à, sắt xi của nó đây vẫn còn vuông đét các cái lỗ bấm kia vẫn tròn xe với các cái dòng xe 7 chỗ mà à, chạy về cái vỏ của nó được đặt lên một cái hệ thống sắt xi này ấy, thì chúng ta phải kiểm tra kỹ đấy cái hệ thống à, sắt xi từ đầu xe cho đến cuối xe xem là nó có bị hàn vá ở chỗ nào không hay là phải gióng sắt xi ở chỗ nào không đấy đây cái đuôi khoang lốp phía sau bên lái đây chúng ta thấy rằng là rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá đấy và đi kiểm tra hay đi mua xe ở đâu thì chúng ta cũng cố gắng kiểm tra ở những khu vực này đấy, những cái khu vực mà tôi ờ, quay trực tiếp cho quý khách ấy là những khu vực mà chúng ta cần phải kiểm tra nhá quý vị nhá đấy, chúng ta thấy là riêng xe 7 chỗ chúng ta lại phải kiểm tra thêm nữa đó là hệ thống sắt xi của xe Đấy. tiếp theo nữa là cái khoang lốp bên à, phụ phía trước bên phụ đây Đấy, chúng ta thấy rằng đây Đấy, sắt xi của nó hay là cái nhựa phủ của nó cũng còn nguyên luôn Và cái lốp phía à, trước bên phụ đây cũng còn khá là dày luôn Đấy, với cái chiếc lốp này thì chúng ta đi phải hai năm nữa mới phải nghĩ chuyện thay lốp Cái mặt la răng phía trước bên phụ đây Chúng ta thấy là vẫn còn à, nguyên sơn của nhà sản xuất nhé chưa có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị bạc màu ở đây đấy, hay bị sức sát gì ở đây đấy chúng thấy là như vậy đấy cái khoang lốp phía sau bên phụ đây đấy chúng ta thấy đây nhựa sần của nhà sản xuất đây vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá đấy đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây sắt xi của nó đây đấy các cái lỗ bấm kia vẫn còn tròn xe luôn đấy cái mặt là la răng phía sau đây cũng còn nguyên sơn của nhà sản xuất chưa bị phủi sơn một lần nào cả Đấy. và vừa rồi thì tôi đã quay à, khá chi tiết cái nội thất cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe Ford Everest này đúng không ạ Đấy, một lần nữa thì tôi lại à, quay một lượt phía bên ngoài của chiếc xe này để trước khi tôi đi vào nội thất bên trong đấy xe này thì gầm của nó rất là cao quý vị ạ đấy cho nên là rất phù hợp với quý vị và các bạn khi chúng ta đi vào các cái cung đường xấu hay là à, khu vực à, miền núi đúng không nhỉ đấy thì chúng ta đi những cái xe này thì rất là thuận tiện luôn đấy và nó, cái lốp của nó đã được treo ở phía sau đằng sau nhìn rất là hầm hố luôn rất là đẹp xe 7 chỗ những cái xe gầm cao này thì bao giờ cũng phải có cái lốp treo ở đằng sau này thì nó mới đẹp được đúng không ạ Đấy, và bây giờ thì tôi đi vào nội thất bên trong Đây Cái mặt tắp lô của nó đây Chúng ta thấy đây Còn rất là sáng luôn Đấy Các khu vực nhựa màu vàng đây Còn rất là tươi Chưa có dấu hiệu gì của sự bạc màu ở đây cả quý vị ạ Đấy Và đặc biệt, đặc biệt nữa là chủ nhân người ta đã độ cái nội thất của chiếc xe này khá là đắt tiền luôn Đó là cái bộ ghế 3D Đấy Được phối hai màu uh, Rất là đẹp Đấy Đấy đây, cái mặt táp lô của nó đây còn rất là sáng luôn các cái uh, nút điều khiển kia đấy hay là các cái con chữ đây chúng ta thấy chưa bị bạc một chút nào cả đấy, thông thường những chiếc xe khác mà đi nhiều ấy, thì chúng ta thấy rằng cái đây cái mặt vô lăng của nó đây còn sáng luôn nha quý vị nhá đấy, và đã được tích hợp là uh, camera giám sát hành trình uh, phía trước và phía sau đấy kết hợp ừ, của cái này là chính là cái gương chống chói luôn đấy và cái tắp bị cửa đây chúng ta thấy là cái à, nhựa của nó còn tương đối là sần đấy, chưa bị à, mòn đấy, hay là bị bạc màu ở đây đấy, kể cả các cái phím bấm đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn đúng không ạ cái nhựa à, màu kem phía dưới đây rất là sáng còn chúng ta cũng không phải xem kỹ quá về keo chỉ nhá keo chỉ thì tôi cam kết với quý vị và các bạn là zin tuyệt đối không mất một phân nào cả nó zin 100% luôn đây tôi cũng quay thật nhanh để quý vị đây các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nha nếu mà bị va quệt hay bị đâm đụng thì người ta phải tháo cái cánh cửa này à, để người ta gò đấy nhưng mà chiếc xe này chúng thấy là zin từng con ốc luôn đấy kể cả cái phần phía dưới là cái phần hay tiếp xúc với nước đây đấy chúng ta thấy là đây các cái góc à, bản lề đây chúng ta thấy đấy các cái con ốc này cũng chưa được một lần chạm cờ lê mỏ lết luôn Đấy, rất là đẹp rất là sáng Đấy, nội thất thì đã được phối hai màu rất là đẹp rồi Đấy, 3D rất là đẹp rất là đắt tiền đấy như quý vị nhá Đấy hai túi khí cho hàng ghế lái và hàng ghế phụ nhá quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây Đấy, cũng được chủ nhân người ta à, bọc cái à, hàng ghế này bằng một cái chất liệu da 3D phối hai màu cực đẹp đây trần người ta cũng à, là trần 3D đây ôi rồi rất là đẹp luôn quý vị ạ rất là sang trọng ấm cúng đấy và cũng rất là đắt tiền đấy quý vị nhá để độ được cái bộ nội thất này nó phải lên đến mười mấy hai mươi triệu luôn đấy đấy và đặc biệt nữa là ngồi thì quá là rộng rãi luôn đây tôi ngồi thử cho quý vị và các bạn theo dõi đây đấy chân thì rất là thoải mái luôn nói về dòng xe 8 chỗ ngồi thì Ford Everest về cái độ rộng rãi là đầu bảng luôn đấy kể cả cái hàng ghế thứ ba đây đấy, đây trần 3D của nó đây đấy điều hòa thì điều hòa ba vùng nha quý vị nhá đấy được chia đến từng người một và mát lạnh luôn tôi đang ngồi đây rất là mát luôn đấy tiếp theo là cái cánh cửa sau bên ờ, phụ đây đấy keo chỉ của nó đây chúng ta thấy không mất một phân nào cả không bị dập nứt gì cả đấy keo chỉ của nó còn rất là căng luôn đấy kể cả cái phần phía dưới này là phần thay tiếp xúc với nước mà dùng rất hay là quay luôn nhá quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy đấy tiếp theo là cái ờ, nội thất được quay từ phía bên lái nhá đấy chúng thấy là như vậy trước hết là cái vô lăng của nó đây đấy chúng ta thấy là à, còn rất là mới luôn đấy hai cái khóe vô lăng đây chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự bạc màu ở đây nha quý vị nhá đấy túi khí dành cho người lái đấy gương kính chỉnh điện đấy đây tí ít đi nhờ chúng ta nhìn vào cái à, chân ôn là cái chân phanh này là chúng ta cũng nắm được rồi đúng không ạ và điều đặc biệt nữa là cái máy của nó rất là ngon luôn đây các cái phím bấm đây lên xuống kính đây đấy cái mặt phím bấm đây đấy sơn của nó còn khá là đẹp luôn không không bị bạc màu nhá quý vị nhá đấy nhựa táp lô tức nhựa táp bi đây đấy còn tươi gió giói luôn quý vị ạ đấy chiếc xe có như thế nào thì chúng tôi tải y như vậy nhá không thêm bớt thì quý vị nhá cho nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm với mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi đưa ra cho khách hàng chúng tôi đều bảo hành cho quý khách luôn Đấy, nếu quý khách thấy sai ở đâu thì chúng tôi sẵn sàng hoàn tiền cho quý khách và chịu mọi phí tổn khi chúng ta đến xem xe luôn nhá cam kết Đấy. tiếp theo là cái cánh à, sau bên lái đây chúng ta thấy nhựa của nó cũng còn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 trước khi kết thúc uh, chương trình giới thiệu xe buổi chiều ngày hôm nay <coughs> đấy form mới rồi kiểu dáng rất là lịch lãm rồi máy dầu tiết kiệm nhiên liệu rồi và nhiên liệu của nó thì chỉ vào khoảng từ 7 cho đến 8 lít dầu trên 100 km cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Mỹ và nó mang tên là Ford Everest. Đấy, Chiếc xe này thì thích hợp với à, à, quý vị và các bạn khi chúng ta làm công trường, công trình hay là quý khách hàng chúng ta ở các cái khu vực có đồi núi cao đúng không ạ? Đấy, thì đi chiếc xe này thì quá là thuận lợi luôn. Đấy, rất là rộng rãi. Kể cả chiếc xe này chúng ta làm du lịch thì cũng rất là ra tiền luôn quý vị nhé Bởi vì nó là máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu Đấy, tiếp theo thì tôi quay đến cái à, khoang máy đi Thôi, quăng vâng, máy của nó Máy của nó đang nổ nha quý vị nhá Đấy Máy nổ êm như máy xăng luôn Đấy Đây Chúng ta thấy rằng là quăng máy của nó đây Chúng ta thấy là rất là rộng rãi luôn Chiếc xe này chúng tôi chưa làm gì đâu nhá Đấy, nó chỉ có chuyển được lã phía bên ngoài tí thôi Xong là quay cho quý vị và các bạn theo dõi luôn Đấy, đây Cái hệ thống turbo của nó đây đấy rất là sáng máy đang nổ nhá không có dấu hiệu gì của rung giật ở đây cho quý vị nhá máy in sắc luôn máy nổ kim như máy xăng luôn đây đấy thấy rất là sáng không rất là đẹp không đấy dàn phía trước của nó đây đấy còn rất là vuông các cái lỗ bấm của nó đây còn xe đấy cam kết khi hai càng là chiếc xe này à, nguyên bản từ A đến Z không có một lỗi nhỏ nha không đâm đụng không ngầm nước bao bảo hành toàn quốc cho khách luôn theo chỉ của cabo phía trước đây đấy, các cái lỗ bấm đây đấy, tròn xe luôn nhá quý vị nhá đấy. nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy à, cho chúng tôi một lượt chia sẻ một lượt like hoặc đăng ký kênh bán hàng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút chuông để liên tục cập nhật các mẫu sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày về các cái chương trình giới thiệu xe hàng ngày đấy hai bên má của nó đây đấy rất là kỹ rồi nha quý vị nha Đấy. Bây giờ đến lượt quay gầm Gầm xe Đây Gầm của nó đây Đấy, Chúng ta thấy rằng là Vẫn còn xanh lét luôn Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục ở đây nhá Sắt xi của nó cũng còn vuông đét luôn nhá Đấy quý vị và các bạn Đấy nhanh tay Đấy liên lạc để gọi điện cho chúng tôi À cái cốp sau Cốp sau Để tôi mở cốp sau Đấy Đấy chúng ta thấy đây cái nhựa của nó đây rất còn sáng luôn đấy các cái góc cạnh của nó đây đấy keo chỉ đây nếu mất một phân keo chỉ nào thì chúng tôi cam kết trừ mỗi một phân là 20 triệu đấy cho nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm nhá đấy, chúng ta ở xa đến thì chúng ta cũng ờ, không phải bị mất thời gian nhá đây chủ nhân người ta cũng để cái khoang phía sau này rất là rộng rãi đây đấy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 Phong dáng của nó rất là đẹp Rất là hầm hố luôn đúng không ạ Đấy Đây Quay từ phía sau đây Sơn chi rất là bóng bẩy luôn Cả xe là căng đét nhá Không có một lỗ gì cả Đấy tiếp theo nữa là Cái nội thất bên trong đây Rất là sáng luôn Đấy Tắc bi cửa đây Cũng rất là sáng luôn Đúng không ạ Đấy Rồi là Cái hàng ghế thứ hai đây